À, mến thưa quý bà con, Minh Toàn đang còn à, lưu thông trên cái tuyến đường là đường à, Hạ Long thuộc à, thành phố Hạ Long. Và như bà con biết là từ cái ao cá đấy là nối liền đi thẳng đến à, cái đường Hạ Long này ở Hà Long nhưng mà vẫn có đường Hà Long quý bà con ạ à, cũng phải là ờ, Hà Long nó cũng như các cái con phố khác ví dụ như ở Hà Nội có có cả đường Hà Nội chẳng hạn thì đây cũng là một cái tuyến đường gọi là đường Hà Long thì trên tuyến đường này cũng khá sầm uất quý bà con tuyến đường này chắc thì khá, ờ, bây giờ là là buôn bán ờ, khả năng là nhốn nhịp nhất ở cái cái khu này rồi còn uh, cái khu du lịch thì là chủ yếu là khách tham quan du lịch thì mình Toàn không nói đến nhưng mà cái khu buôn bán thì cái khu này là mình Toàn thấy khá là sầm uất trên đường này thì có cả siêu thị ốc này một cái uh, siêu thị ốc khá là to thủy chung và trên này à, có một cái nơi mà bán à, gốm sứ các cái châu các cái bình đường này thì chúng ta đi thẳng ra cái ờ, vùng binh ở cái vòng xuyến mà đi uh, trái là sẽ xuống Hà Long Bay và sẽ rẽ phải là chúng ta lại ngược ra quốc lộ Đó. đây đằng trước mặt của chúng ta là vùng binh rồi và đường Hà Long với đường Cái Dăm là nối liền nhau quý bà con ạ đây là mình toàn thấy là cũng có là Cái Dăm rồi đường Hậu Cần Hà Nội Bãi Cháy cầu Bãi Cháy Anh Toàn vừa đọc cái uh, biển Về với Hạ Long thì quý bà con cô bác cảm thấy một số cái cây nó tạo dáng đẹp không? Đây là cái cây mà hình ở con tàu Còn đây là cái khu uh, gì sọt ở bia rồi à, đấy có khách tây mang ba lô hai ba lô hơi nặng nha <laughs> wow em gái ăn mặc à, phải nói cái tây phải Mình toàn là bắt gặp một em gái ăn mặc không giống ai luôn em đi nhanh quá đuổi không kịp luôn uh, các bạn mặt hờ cả áo con luôn Rồi gần uh, kịp uh, em đấy rồi À đây Ăn mặc hình như là lô cả nơi y lô cả ấy luôn xìu á thôi Minh Toàn không đuổi theo em đấy nữa mà Minh Toàn sẽ vào cái khu này Minh Toàn thấy khu này khá là đẹp à, Minh Toàn sẽ vào đây để Minh Toàn ghi lại những hình ảnh gửi đến cái bà con cô bác vừa rồi là chắc là một mấy xe kia là cái đoàn à, của cán bộ à, cán bộ tỉnh hoặc cán bộ à, huyện ờ, quận gì đấy đi tham quan đây vào wow, khu này có nhiều thuyền nhiều cano đẹp quá có cái du thuyền đằng trước rất là đẹp quý bà con à, khách ở đây khá đông luôn đây là khu phường Bạch Đằng ngoài Đấy, quý bà con các bác thấy ngày ờ, ngày bình thường mà hơn nữa không phải mùa du lịch mà du khách về với Hạ Long khá đông đúng không? đây là họ đang tổ chức cái gì đám cưới hay gì à họ ngoài cập bến ở đây luôn tàu đấy à, lúc này em thấy uh, mấy mấy xe biển xanh ấy, mấy xe biển xanh chạy vào khu đấy em vừa đi khu đấy về em thấy mấy xe ba bốn xe biển xanh chạy vào khu Với tàu này thì chắc đến đến 12 giờ mới đến đây nhé nhỉ. Trắng. có con tàu hàng khá to bên kia là hòn gai và con đây à, đây là cái chỗ ờ, mà bên dưới ờ, cáp treo của của Hạ Long Bay bằng gai sang Hạ Long Bay à, đây. đây có mấy cái nhà hàng khách sạn rất to ví dụ như Vinham Vinham ở trong đấy đẹp lắm cái bà con ạ. Minh Toàn cũng vào Vinham rồi